ba bước này bắt buộc nhá ba bước này bắt buộc các anh chị muốn sống khỏe và trẻ hóa không thể không thể thay thế bất cứ được bước nào không thể bớt được bước nào một là thải độc và thải độc sâu được trong xương nữa thì là đỉnh cao thải độc gan thải độc đại tràng tất cả đều phải là thải độc thứ hai bước thứ hai là gì phục hồi tạng phủ mà phục hồi tạng phủ thì bây giờ không có thằng nào thay thế được tần sóng TRX vừa rẻ mạt vừa gì ạ giải quyết được tổng thể bước thứ ba dinh dưỡng thì mua cái máy hoặc đến chỗ nào có cái máy 36 39 chỉ số đó. test chen dinh dưỡng chúng ta thiếu gì bổ sung đúng cái đó chứ không uống bừa đó